Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay đến với cái video này Thì em à, xin phép giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi Bộ đồ chơi báo máy báo dung tài xỉu Đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung Và cái nón quét báo dung tài xỉu không tang Các bác thì cũng không còn xa lạ gì với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này nữa Còn nếu như bác nào mà chưa chơi, chưa biết đến nó thì chắc chắn là mình sẽ không biết được cái sự hiệu quả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 và cái máy quét báo rung tài xỉu không tang này đây đây là cái bộ hột mà em đã làm cái miếng dán cảm ứng và bên trong mặt lục và một lát nữa khi mà cứ lục lên là máy nó sẽ báo để cho các bác biết các bác đánh và không có lục máy nó sẽ không báo có lục lên thì mình đánh gì ạ tất nhiên là có lục thì mình đánh tài rồi mình đánh lục tài rồi tài xỉu thì mình sẽ không để tránh những chén phản vậy nên nếu như có lên lục mà chén đó là xỉu thì là do mình đen mình gặp chén phản chứ không đấy là do thế hột chứ không phải là do cái máy quét nó không chuẩn còn đây đây là đĩa và nắp hoàn toàn là đĩa nắp chợ em xin cam đoan khẳng định với các bác bộ hột này hoàn toàn không tăng tích và nam châm nước muối dọi đèn trẻ hột thoải mái tại vì thời lượng video nó không cho phép nên em sẽ bỏ qua cái phần tăng tích nhưng mà các bác nào mà khi mua bộ hột này muốn test tăng tích em sẽ test thử cho các bác xem còn đây đây là cái máy quét báo dung tài xỉu không ta tí nữa khi mà em sẽ test thử cho các bác thì là em sẽ để cái máy quét này ở đây đó cái máy quét này thì các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được các bác nhá sau đây thì em à, sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của nó cùng với em và đây khi mà mình vào chơi thì mình bật cái máy này lên này đây cái công tắc đây đây nó lên đèn xanh này em sẽ để đây đó máy không rung đúng không ạ không rung thì là ở trong này sẽ không có lục à đây nó bắt hơi nó bắt tại vì là em để máy máy quét nó hơi cao vậy nên là nó bắt chậm trong này chắc chắn là sẽ có lục các bác nhá có lục mình đánh gì ạ mình đánh lục tài đúng không ạ có lục lục tài chuẩn chưa ạ có lục tiếp này các bạn này trái này không có lục không có lục thì mình sẽ đánh gì các bác không có lục thì mình đánh xỉu thỉnh thoảng máy nó sẽ vẫn rung nhưng cái rung này là rung bắt sóng các anh nghe này cái nhịp rung này hoàn toàn khác với cái nhịp rung lúc nãy đúng không ạ lúc nãy mà có lục là nó sẽ rung liên tục rung tè tè cho các bạn thấy đúng không ạ đó chén này không có lục nhưng mà lại gặp chén phản nên nó sẽ lên tài này các bác này máy không rung tiếp tục không có lục tiếp các bác nhá mình sẽ đánh xỉu đúng không ạ đó không có lục và đánh xỉu đây có lục này các bác này các bác thấy máy rung không ạ rung liên tục luôn lục thì mình đánh lục tài đúng không ạ đó có lục lục tài tiếp tục máy này lại có lục này lại lục tài tiếp đó chuẩn chưa ạ lại tiếp tục lục tài đó không có lục máy im luôn không có lục mình đánh xỉu đúng không ạ đó không có lục đánh xỉu chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác vài chén các bác thấy cái độ chính xác của nó như nào rồi có chuẩn không ạ mình đã lắp tầm khoảng 4 năm chén thì mình sẽ gặp mình có gặp một chén phản đó là không có lục nhưng mà nó lại lên tài đúng không ạ